bảo hà ông bảy nhắn ai để đất bảo hà nếm bụi phong nguyện đó là cảnh tiên dương núi ngọc quanh đôi chim hót trước sân đền trúc bọc thập ni cao giữa đêm thanh đêm thanh qua cảnh vườn đào hề đạo thấy vầng chắc nghĩ sáng ba sao nghĩ dừa trời đến đảo hà là nơi thánh tích ý, kinh có chữ nam a di đà phật ni hoàng vô đồng phép hoàng lục trí thần thông phong hoa tuyết nguyệt đường đường bùi dâng câu thiên bảo chúc lời chúc lời nho phong chúc chén ô long hồi quỳnh tiên chúc ngơ chén ô long tay nâng bình ngóng các bạn dân ông bảy chết trà nghiến tượng kim bàn trà ô long hiến thượng kim bàn mong đơn cùng trà long tỉnh lúc thừa nhạc rước ông bảy hiến vui bôi dâng mời chúc chén ta bảo hàng nắm cành vui thay quan hoàng bày phong hoa hoàng lì thương nghi làm bạn cầm kỳ thi vivo màu hồng hào, diện tươi ngọc, dung nghi tươi tốt khác nào quan hoàng bày nhắn ai lên đất a bảo trên đền bảo mi mùi phong nguyện a đó đó là tiên cảnh thần tiên tiến trên bao hà ô ngô tiền canh nghĩ tiến bao cỏ cùng cây đơn sen hoa lá ngần tận ngần ô mỹ ngần tình ngó đào năm ngoái a à, mười phân mười phân xa còn kém xa sáng ngô sáng ngô liêu phàm vì đường ông đi chấm linh nghề a à, tình cơ tình cơ. trần gian nào âu chép biên họ nguyên ghế ông là người hiếu thuận thảo hiền tu nhân tích đức hoặc tẩy chép biên cho thọ chưa không trước thời sau bao nhiêu lỗi lầm có sáng chỉ đâu sợ quyền ý sợ cầu này bậc đây chứ tôi chứ phúc để ba cân đừng nghĩ ai khoe tròn vẹn muôn phần chứ tâm mà đã kém thì hoàng cầm cần sao bằng ông về việt nam khinh những kẻ bất hàm cây đức ấy mà tươi tốt cho vẻ vang sau này nước tiên tẩy hết uy chân thanh cao rồi lại mười phật thanh cao chữ công dung chữ đức khuyên họ nguyện hôm nay khấn nguyện tâu quỳ xin đi ông hòa bình ông độ trì ông chứng tâm lệnh sai thập nhị tiến năng cố nào việc ấy mau mau sửa sang theo hầu tiến con nàng cà pha nước trà cầu sân lâm thấy mà vừa ý ông bảy gật đầu vô gối ban khen diệt xứ bộ móc tiền cũng bằng vàng ngọn đèn cô khêu cho tỏ tay cầm móc tiền dâng kẹo bánh nguyên thiên cô là năm dâng kẹo bánh nguyên kẹo rượu cùng cây tuôn công thu cảnh tiền ai xanh cứu mì dâng hoàng một đôi tuấn má để về đền đấy ông chấm đồng này khúc đàn thống thiên ngôn nàng bay này khúc đàn thống miệng ca tay này này bốn năm cùng nghe non nàng dâng chiếc lược ngà đôi tay trái chuốt ông khen là cô khéo thay yêu điều không ai tay tiếng cô nàng chín yêu điều không ai tay ngày ngày cô chín theo một đôi giày đúng vào giờ tí cầm đèn lồng cô bước ra quạt nước pha trà tiếng cô mười một quạt nước pha trà âm tiên bình ngọc đôi tay ngả kính dâng đón rước ông về sinh bảo hà thành ra